chào tất cả anh em nha thì à, ở cái video ngày hôm nay thì à, giới thiệu tới anh em một cái mẫu kính nhìn xuyên bài mới đây là mẫu mới của năm 2022 thì cái mẫu kính này là một cái mẫu kính đặc biệt dành riêng cho những anh em nào mà mắt anh em bị yếu anh em sử dụng nó sẽ không bị đau mắt nè không cộm mắt và không chảy nước mắt và đặc biệt một cái nữa là mình xài lâu dài nó sẽ an toàn cho con mắt của mình hơn với lại khi mà anh em sử dụng cái kính này nè khi mà anh em đeo vô á thì cái người ngồi đối diện với anh em người ta có banh mắt của anh em ra người ta kiểm tra cũng không thể nào mà phát hiện được là anh em đang sử dụng kính để nhìn bài nha cho nên cái vấn đề kính đáo thì anh em cứ yên tâm còn hiện tại thì mình đang cung cấp phân phối ra ngoài thị trường rất là nhiều rất là nhiều cái à, mẫu kính áp tròng khác nhau giá thì nó sẽ dao động tầm khoảng giá một bộ kính thấp nhất hai con len ở bên trong và tất cả những cái dụng cụ đi kèm như hỗ trợ gấp kính rồi thì mình sẽ tính anh em một triệu thôi và mẫu kính trung bình nói chung là xài ổn định cho những anh em nào mà xài chơi với quá trình dài á, mình chơi lâu dài thì nó sẽ tầm 2 3 triệu. Còn những cái mẫu kính cao cấp thì nó cũng tầm 4 triệu 8 đến 5 triệu thôi. Còn một cái bộ kính khi mà anh em mua mình sẽ tặng cho anh em kèm 10 bộ bài. Đây mẫu hai ca xanh nè, mẫu này mẫu kim cương. Mẫu này mẫu ờ, hai uh, ca xanh lá bài xanh nhưng mà cái vỏ nó màu trắng nha thì đây là những cái mẫu bài mà mình tặng kèm còn những anh em nào mà chơi mẫu bài lạ thì anh em cứ cho mình xin hình ảnh mình sẽ à, trao đổi với anh em thêm còn mình sẽ cung cấp tất cả các loại bài mà anh em đang sử dụng loại nào mình cũng làm được hết thì uh, video ngày hôm nay thì uh, mình sẽ hướng dẫn cho những anh em nào mà chưa từng chơi chưa từng uh, sử dụng cái cách xài cũng như là những cái mà mình cần chuẩn bị khi mà mình đi đến sân mình chơi rất là dễ xài cái bộ kính này thì anh em không cần phải có kỹ thuật nha anh em tay ngang về anh em mua anh em chơi vẫn được mình mua về thì mình chỉ cần gắn hai con kính này hai cái con len này nè hai con len ở bên trong hai hộp này vô con mắt của mình là anh em có thể thấy bài như bài ngửa luôn thì để thấy bài như bài ngửa thì mình có thể áp dụng đánh bài liên nè chơi xì dách nè xì phé nè phỏm nè binh sập sám binh sập sám thì anh em nhìn ba lá đầu tính chi ờ, đầu ăn ờ, binh ăn thua chi đầu nè đó nhìn là ba lá đầu thì uh, nói chung là tùy anh em anh em muốn áp dụng sao thì anh em áp dụng đối với những anh em không có kỹ thuật thì chỉ chơi được những bài đó thôi còn cái cách sử dụng thì anh em chỉ cần đổ hai cái này ra đây quặng nó ra rồi mình lấy mình bỏ lên cái đầu ngón tay rồi mình áp vô con mắt là tự động nó sẽ dính vô cái lồng đen của mình thôi rất là dễ cách sử dụng thì mình hướng dẫn cho anh em trong vòng 10 phút 20 phút là biết xài thôi dễ ẹt còn khi mà đeo kính vô thì anh em sẽ nhìn thấy bài như bài ngửa luôn nha còn bây giờ thì à, để cho anh em hiểu hơn thì mình sẽ gắn cái kính này lên camera cho anh em cùng thấy được cái hình ảnh cái màu sắc mà khi anh em nhìn vô nó sẽ như thế nào thì giới thiệu tới anh em nay có một cái loại bài mới để hỗ trợ cho anh em chơi nó dễ hơn và chơi nó sẽ hiệu quả hơn so với lại những cái loại bài cũ trước đây anh em xài đây là cái loại bài mới loại bài đầu lưng tức là anh em sẽ thấy được cái đầu bài luôn và thấy được ở cái lưng bài luôn bỏ qua lá bài xuống vậy là anh em nhìn thấy ở cái lưng với cái đầu luôn còn ví dụ như đánh xì dách thì anh em chỉ cần à, kéo tí xíu lá bài ở trên đầu này ra thôi là nó sẽ nổi số ở trên đầu này luôn nha đây thì đây là cái kính thử đây là cái kính chuyên dụng để mình thử bài kính ấp tròng và để mình quay video cho anh em coi để anh em hiểu cái cách chơi hơn cho nên gắn vô camera nó sẽ bị mờ hơn so với lại anh em xài cái này nha cái à, kính này nó sẽ mờ hơn nhưng mà nói chung là nó cũng tương đối như nhau đây đây là loại bài mới loại bài đầu lưng nó sẽ điểm ở lưng với ở đầu luôn đây anh em thấy không con già nè ở giữa nó sẽ có một uh, cái chữ K và ở xung quanh nè anh em thấy đây chữ K nè đây một chữ K nè đây chữ K nè đây chữ K đây cái hình tròn cái hình tròn này là anh em biết cái gì không bốn cái hình tròn xung quanh này nè đây là biểu thị cho chất cơ cái hình tròn này là chất cơ nè đó còn con này con xì nè con xì ở xung quanh đó con xì nè xì nè xì nè xì nè nó đánh dấu những cái chữ a nhỏ xung quanh nè còn con này hồi nãy anh em thấy ở đây là nó có biểu thị chất nè còn con này nó không có thì đây là chất bích chất bích là nó sẽ không biểu thị nha nó không vẽ lên con này là con ba con này con mấy để xét cho coi con này con ba à, con à, con con tám con này con tám đây số 8 đây con 8 mà anh em thấy cái hình trái tim đấy thì đây là con 8 à, rô hình trái tim là nước rô đây con 4 rô nè đó rất là dễ nha con này con bồi bích con này con hai hai này là hai hai hai rô đó hai chuồng cái chữ ít là, là, là, chất chuồng nha đây chữ ít trên đầu con bài khi mà anh em bỏ ra ngoài bình thường là anh em sẽ không thấy được nha chỉ có gắn kính vô thì nó sẽ phản ứng mực nó nổi lên cho anh em thấy rồi còn khi mà mắt thường thì mình nhìn kiểm tra bài thoải mái bài này giống bài chợ 100% thì uh, hiện tại thì bên mình cung cấp tất cả những cái loại đồ chơi bầu cua sóc đĩa tài xỉu thì anh em nào mà mua hàng nhiều thì anh em sẽ biết tới mình mình tên là Phi mình ở bến xe miền Đông Sài Gòn nhà mình gần cổng 3 cổng 4 và cổng 5 ở gần thì anh em cứ ghé qua nhà anh em coi hàng cảm thấy cái sản phẩm nó ok thì anh em lấy tại vì bây giờ nói chung là lừa đảo rất là nhiều bởi vậy anh em khi mua hàng anh em phải kỹ trong cái vấn đề mà lựa chọn chỗ mua cũng như là lựa chọn sản phẩm mà mình xài mình cứ lên nhà mình coi cảm thấy cái sản phẩm nó phù hợp là với mình là cái thứ nhất cái thứ hai là phải đúng như quảng cáo thì anh em lấy anh em xài còn không thì cứ lên đây tham khảo anh em chả mất cái gì hết thì có gì thắc mắc hoặc là cần hỗ trợ thì anh em cứ alo mình sẽ tư vấn cụ thể cho anh em hơn cho tư vấn cho anh em cái cách chơi nè tư vấn cho anh em cái cách chọn đồ để xài sao cho nó phù hợp còn đồ gì mình cũng có hết cần cái gì thì cứ liên hệ cho mình qua hai số điện thoại đây 098435 tứ quý 3 037907 tứ quý 5 còn ở xa nếu mà không có thời gian không có điều kiện để lên thì cứ cho mình địa chỉ mình sẽ giao hàng ship hàng về tận nhà cho anh em nha còn mua bán ở bên mình thì mình làm ăn uy tín đồ thật giá thật cho nên khi mà anh em mua hàng anh em sẽ được kiểm tra hàng trước khi anh em trả tiền thì cũng cảm ơn anh em đã theo dõi hết cái video của mình nha